Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Hôm nay mọi người hãy cùng mình đi khóa tu ở chùa Hoàng Pháp ha Thì um, chuyến đi này cũng khá là... <laughs> Vừa đi là trời mưa Thấy trời hết mưa tụi mình tháo áo mưa Vừa mới tháo áo mưa chưa tới 10 giây thì trời lại bắt đầu mưa nữa Sau khi tới chùa thì tụi mình sẽ làm thủ tục để mà nhận phòng Qua đêm tại chùa, con gái một khu, con trai một khu Đây là khu Nam nè mọi người Chắc là do tụi mình tới trễ Khi mà tới nơi thì mình thấy là hầu như là các các sư á, đã đem mền nè, chiếu nè, gói nè uh, Tập trung hết một nơi Và thí dụ ai tới sớm thì người đó có thể giúp các sư phân phát những món đồ đó cho các bạn khi mà các bạn ấy tới Sau khi mà đã ổn định đồ đạc, ba lô thì tụi mình có hẹn tập trung tại nhà ăn của chùa. Lúc trước mình có học quân sự á, cái cảnh tượng mà bước vào nhà ăn là trời ơi, nó rất là hoảng loạn luôn. Ờ, nếu mà vào trễ á, thường sẽ hết đồ ăn luôn. Nhưng mà đồ ăn ở chùa á, lại mang tới cho mình một cái cảm giác đó là dù bạn đi trễ tới đâu, vẫn sẽ còn phần ăn cho bạn các phần ăn thì cũng rất là chỉnh chu luôn đây là tô thứ ba của tụi mình đồ ăn ở chùa nó thanh tịnh hay sao ấy rất là hợp khẩu vị của mình ăn cũng khá là nhiều <laughs> đây là những người bạn đi chung với mình nói chuyện tới cỡ 9 giờ thì tụi mình lên vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ. Bắt đầu cho một ngày mới. Mình thì cũng chắc là dễ ngủ, lăn đi lăn lại cỡ 12 giờ là mình ngủ rồi, còn thằng bạn của mình á thì nó kén hơn. Uhm, sinh hoạt tập thể mà. Lúc này là cỡ 3 giờ 47 nè. Đứng dậy đánh răng rồi nè. Đúng theo lịch trình là 5 giờ mới bắt đầu thức. Mà do tụi mình không có tờ lịch trình á nên là cũng không biết nên đành thức sớm luôn thường ấn tượng trong những khu mà sinh hoạt tập thể á, là giày dép nếu mà bạn không bảo quản giày dép của bạn á, là sẽ bố lưu xua bạn sẽ bị dẫm đạp giày dép ha nhưng mà ở đây không là điều đó là mình rất là ngạc nhiên luôn đây là toàn cảnh khu nhà ăn của chùa các anh chị áo cam á, là những người trong câu lạc bộ thiện nguyện các anh chị rất là nhiệt tình và thân thiện luôn cá nhân mình thì mình ấn tượng rất rất là tốt đối với những anh chị làm trong câu lạc bộ luôn kiểu mang lại nhiều việc ý nghĩa trong đời á rất là ấm lòng tới năm giờ rưỡi thì tụi mình ra sân thiền tập đón bình minh tập 10 động tác chánh niệm nhìn sân ngoài trời thì mình thấy wow toàn là những bạn sinh viên thôi tính ra là những người trẻ như bọn mình bây giờ cũng khá là quan tâm tới cuộc sống tâm linh rồi chứ ha chúng tôi đang ở Canada. Ta -da -da. Chị đồng nghiệp hỏi, chị tuổi chuột, đứng giữa hai con mèo thì nên viết cáp gì cho ngầu các em. Mình mới nói là, vậy chị ghi cáp Em chính là Tiểu Tam. Đảm bảo thu hút lượng tương tác khủng. Mà chỉ sợ nổi tiếng nên là thôi. Đây là phần ăn sáng của tụi mình. tới 9 giờ sẽ là giờ pháp thoại cộng đồng mà tụi mình á, là tụi mình mò là trễ không có được ngồi tầng nhất đối diện với các sư trực tiếp nghe các sư nói nên là tụi mình lên tầng 2 tầng 3 ở đây thì được thấy màn hình nơi ghi lại cuộc trò chuyện của sư Cái làm mình ấn tượng nữa đó là cơ sở vật chất của chùa rất là chỉnh chu luôn. Một phần là cảm ơn chùa và một phần là cảm ơn các bạn tình nguyện viên. Khi mà tụi mình rời đi á, các bạn ấy sẽ là người chọn vệ sinh cái khu vực này. này á, thì Pháp Thoại rất là đúng tâm trạng của những bạn trẻ luôn. Chủ đề mang tên Thất tình đẹp lắm Mai ơi. Chính cái chủ đề này nè, um, nó cho mình rất là nhiều nguồn cảm hứng để mà mình ra thêm một video tiếp theo. Các bạn hãy cùng chờ đón với mình nhé Ngoài mặt bình yên ai cũng thấy, bảo tố trong lòng đừng cho anh tìm lại được nữa bởi vì cái còn lại chỉ là nỗi đau người ta nói ngày mà bạn chấp nhận buông bỏ một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình cũng chính là ngày bạn cho mình một lối thoát nếu cuộc đời bằng bằng chẳng có chất có đều thì làm sao nắm được những vùng vĩ trong veo dress code một cách tình cờ luôn mọi người không hề hẹn trước nha trời ơi cái mặt tôi kìa miễn cưỡng ghê chưa <laughs> sau khi dùng buổi trưa thì tụi mình sẽ thiền buông thư tại đây thì chúng mình sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi tại không gian này tại vì vướng phải sạc điện thoại không là chắc là mình ngủ luôn á không gian rất là thoải mái cười xin hãy mỉm cười cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Đã nói cho tao solo mà cứ đòi chụp chung mà. Ủa chụp hình sao quạo vậy? Cuối cùng đã được solo. <laughs> Sáng Canada, chiều Nhật Bản nha. Concept 4 người 4 kiểu. Trái cây là dùng để ăn, không phải chọi đầu chị đồng nghiệp nha ký. Tới đầu giờ chiều thì tụi mình làm thủ tục trả lại cái thẻ cho bên chùa và nhận lại căn cước công dân của bản thân. Về thôi! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc video này của mình. Hẹn mọi người vào một chiếc video tiếp theo ha! Khoan, từ từ, đừng vội nha